great. đã lúc trước em đừng tới giấc mơ nhiều khi trước thì anh đã đến trước một bước ghép con tim anh đã thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời anh yêu dại khờ dù có khi bay lên đến nơi bầu trời đều cất tiếng nói yêu em cho đến mai sau cuộc đời xa ra nghe yêu đó chính là lời yêu anh trao mình sẽ đến cuối chân trời biển yêu thương một ngày tươi sáng hương thơm theo gió mây chưa lành vẫn vương người đợi chờ vào hương vì sao khi em đi anh đã không ôm lấy em đời này vì sao đôi chân anh cứ đứng nhìn em xa mãi xa vì sao hôm nay anh không thể cười như lúc em nơi này vì sao khi xưa anh đã nói dù phải đón sụt buồn chưa